Rồi kính thưa quý vị nha, hôm nay à, mình có chủ đề tại tạm ngưng hổm giờ à, công chuyện lu bu quá. Hiện tại bây giờ đang ở công ty điện lạnh Châu Phú. À, anh em có lãnh về một cái máy làm lạnh nước để mà làm mát cho cái hồ cá đó quý vị. Ở đây là cái bầu lạnh của nó nè. Cái công suất này được một ngựa không anh anh, anh, anh, anh, anh Nhật? Một ngựa, lóc mà lóc LG. À, thì uh, ở đây cái bầu lạnh còn kia là vàng giải nhiệt. Hiện tại bây giờ à, anh em đang tiến hành làm uh, cho kịp cái dịp Tết để bàn giao cho nhà hàng anh Nhật anh nuôi cá kiển à nuôi cá kiển hả chứ phải nuôi uh, nuôi cá xuất khẩu ăn hả à nuôi cá kiển à, cá là cá gì ta long ngân hả à đây là cái cái cái tông tắc cơ này nó cũng đơn giản đó quý vị không gì căng thẳng đâu ha à, vàng nóng ủa này nguyên cụm nó có sẵn mình về thay lóc hay là mình mình ấy anh anh nhật thay lóc với, với lại ca ba thấy gì à bầu lạnh mới hả lâu ngày nó xì á hả rồi ở đây là siết lại dùng con tán 10 để siết lại thôi chứ quý vị cần thay bầu thì mình lột hai cái này ra ấy da nóng quá chưa siết lại hả rồi dàn chảy nhiệt nằm ở đây này dàn nóng này quý vị ha lóc đẩy lên đây dàn nóng đây quạt chảy nhiệt đây motor còn đây dàn lạnh cái này nó uh, lạnh âm luôn hay là lạnh làm mát dương, dương khoảng uh, bao nhiêu độ là cái này được làm lạnh dương khoảng 16 độ để làm mát cái nước để cho nuôi cái con cá thôi không biết con cá gì cái gì long long đó à đây là ở đây có cái pin excel luôn điều chỉnh cái cái nhiệt độ ở đây đầu ra đầu vô đây cái đây cấp nước vô ha vô trong này thì nước sẽ được làm lạnh bởi một cái vàng ở trong này nó có rất nhiều ống quấn vòng vòng vòng vòng nè đó thì bắt đầu ra là chỗ này thì nước ở trong ca hồ cá là nằm đằng kia sẽ có một cái đường ờ, ống ống PVC hả anh Nhật đúng rồi ống PVC này ờ, tăng lên ống tăng nó bắt đầu đi vô đây làm lạnh bắt đầu chở ngược đi ra đây đó là cái nguồn nước nó đi thì cái hồ cá cũng đơn giản thôi cái này hồ cá nhỏ mini thôi chứ đúng ra là hồ cá mà của mấy cái nhà hàng á thì nó bự hơn nó to hơn thì anh em làm sẽ lâu hơn và đội ngũ đội, đội, đội ngũ thầy thợ sẽ đông đây là anh Nhật này quý vị hổm giờ ngưng ha không có làm bởi vì ờ, lu bu công việc quá chưa có dịp làm mấy hôm nay mới giặt ngon lành chưa ấy làm mới giặt ngon lành chưa Ờ, ừ. múa ok chưa múa cái máy cửa ngang bữa hổm nghe nói LG nó bị uh, tét cái uh, cái ron rồi thay rồi giao luôn rồi ra ra ngoài thằng Vinh ngoài hả không biết ngồi chung đi lấy đâu á à, Vinh Vinh chấm hàng luôn anh Nhật cho nó cứng luôn cáp một ngựa thì đây là cái máy này máy cáp một ngựa nè cái hồ đó bự với ông uh, Nhật à cái này bưng quyền cụm vậy thôi gì nhiệt độ điều chỉnh luôn này nha quý vị ở đây cái lóc nén lên nén lên nó đi vô cái dàn nóng ở chỗ này ha thì nơi này là sẽ trở về trở về bằng cái đi qua đây để qua bên em lấy cho đó ủa này anh không xài pin hả đi thông trực tiếp luôn thông trực tiếp đây cáp nè đây cáp rồi này cáp là cáp một ngựa đi vô cái bầu rồi nó đi vòng lòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng ở trong này sau đó nó chở ra ở cái đầu này bắt đầu nó hồi về ga nó sẽ hồi về chỗ này đi qua cái uh, bầu cho cái lóc này bắt đầu về tiếp tục nó nén ở đây dễ nhiệt đó thì cho quý vị coi cái này cái máy máy làm uh, mát nước để mà nuôi cá thì cũng không có gì gọi là ghê gớm đâu quý vị đơn giản thế thôi quan trọng là cái cáp mình cân đây hệ thống chiller nè nó ghi chiller nè làm lạnh nước này làm lạnh nước mini đây. cáp này nó lên được trăm mốt không anh à, nhật cũng như máy điều hòa mình nữa hả gì làm mát nữa à cũng 75 rồi 75 thôi là ok rồi đây khá là về để anh Nhật tiến hành làm tiếp tục để chút xíu chúng ta sẽ quay lại cái thành quả có nó có test luôn không hay là xong rồi đem đem vô trong đó nạp ra luôn test sơ hả Ủa về nước mình làm gì mình mua cái bộ giảm mình thử nghiệm đó luôn test sơ rồi đo trong đó cái nhiệt độ nó giảm xuống là nhiêu độ hả ừ cái zin của nó nó có cái bộ cân cáp như này ờ, cáp zin tự động không hay là mình nó cái zin của nó là cáp cơ luôn cáp cơ luôn hả đại gia nào chơi này ta đại gia nào nuôi cá cá ngư long nhiều đại gia chơi lắm vậy đó hả ở đây nó hay một cái là có cái điều chỉnh uh, ờ, dùng máy lạnh mình á, thì điều chỉnh bằng remote còn ở đây sử dụng một cái gọi là pin nó cell điều chỉnh nhiệt độ điện tử nó nằm trên đây vậy hai cái nút lên xuống này nè các bạn thì đây là chỉnh tăng giảm nhiệt độ ở đây nút cài đặt là setup nè đây cài đặt ở đây có nguồn báo và đây công tắc mở à đây là nước đi vô nước cấp vô rồi sau đây là nước đi ra ngoài đó, cái đó là không không có nếu không có là chở về dưới kiếm hết mấy cái thùng mấy bao đó chưa dưới này kiếm hết chưa tao nhớ bữa tao mới thấy trong cái thùng cái bao mình ra ngoài mua có không cái này phi mấy không có đâu mà không có, không có. Ủa, là thua luôn á chạy đi mua à thay cái bầu hư của nó đây ha bầu, cái bầu lâu ngày nó xì để gì đây là quý vị cái bầu xì của nó <laughs> ống 27 nó xấu đổ đặt cứng đi ghê vậy <clears throat> hai cái loại nó vậy thôi mình mình chế anh ta anh nhật keo đó đổ keo keo keo uh, ờ, ab đây nè cứng nhắc luôn nè đây độ hư của nó nè lâu ngày ống nó chế bắt đầu là bị mục biết sử dụng sao mà lâu ngày quá nó mục ở đây là cái cách nhiệt trời ơi có nãy giả đổ keo ab đây nè này ống cũ à, cái cái bầu cũ bị hư rồi thì cái này chỉ đơn giản là cái ống đồng nó quay vòng vòng vòng vòng vòng trong này nè quý vị bắt đầu là nó chạy một đầu đi một đầu ờ, về nó để mà nó ra nó làm qua nó làm mát nước thì nước đây đi vô đây thì đơn giản đây là cái hệ thống chiller chứ không có gì con giờ ông bầu bỏ chỉ có cái này thôi chứ không có cái này này tháo một mớ là nằm trong cái thùng kia nữa dục từ tán loạn rồi hả đây thì ờ, hôm nay đang làm cái bầu này quý cô bác anh chị nào mà có cái nhu cầu mà làm ờ, về cái vấn đề mà làm mát cho cái ờ, nguồn nước để mà nuôi cá hoặc là uh, sử dụng cho cái uh, nhà hàng những quán ăn lớn á thì bắt đầu là các bạn có thể liên hệ với công ty điện lạnh Châu Phú và nếu cần mình sẽ ghi để lại số điện thoại của người quản lý nhân sự kể cả kỹ thuật ở trên ờ, cái video này để mà quý cô các anh chị có thể dễ dàng liên hệ ha chén nhỏ gì kìa bự nhỏ vậy nhỏ nó chụp không hết cái miệng đó chụp ít đó ăn lạ nó nó mới à, chụp cho em nhỏ bự bự xíu nó ok quá là nó cắn cái răng cái răng này đây đầu giảm hả lấy chìa 24 á quất nghe bon rồi à. cắt đèn nè anh <laughs> dục tán lại bắt nhỡ kiếm <laughs> đang quay đang quay nè xếp nhân sự đây nè trời ơi né luôn rồi hôm qua gì bắt cá nào được cá nào chưa kéo đại về con lên làm cái lẩu chứ gà dạ, dịch lắm <laughs> vừa mới chạy tới à, hâm rồi bẻ chuyến xe nhỏ xạo quá chạy về luôn mấy ông thần ở dưới sợ mấy ông luôn ở dưới ờ, hưng long á đậu xe cái nó hâm nó nó đậu nó đi chút xíu ra ngoài ờ, mất chiếc xe đó <laughs> nhỏ chạy về luôn thằng quỷ sớm của anh phong nè ừ nhỏ sợ quá thôi về mày đó về rồi anh mà đâu phải nhà nó đâu đậu bên ờ, vách tường nhà người khác mà cái đường nó cũng thật sự là hơi nhỏ đầu bé chiếc xe nhỏ sợ quá dễ dễ dễ còn cái dáng luôn <laughs> Cứng chưa kìa, thấy cứng chưa? Cứng rồi. Đấy, trên không đó là ga 22 luôn hả? Xà lóc ga 22 hả anh Nhật? ga 22. luôn, lóc một ngựa, vàng nhảy nhịp một ngựa. Thay luôn cái vàng nóng luôn. Trời ơi, này thay năm 2020 rồi đó hả? Có lần thay lóc rồi nè, này bên mình luôn á hả? À, vậy là có đội ngũ nào đã từng thay rồi thay vào ngày 1 ngày 10 tháng Giêng năm 2020 đúng mà giờ năm 2021 đúng năm luôn cái này nó bán sẵn ở ngoài thị trường luôn cái bầu này bán sẵn ngoài thị trường đẹp vậy đó hả vậy, chế chi cho nó cực cái trời mấy ông thần kia mới chế đổ keo được cực quá nó đâu có uh, rẻ hơn được bao nhiêu đâu chế cực lắm cái uh, ống cái ống đi mà không đủ tua hoặc là dư tua là nó khác liền á đồ lạnh nó khác với lại lóc liếc rồi cái đâu có bền không? ờ bán sẵn ngon chết đưa vô hai cái co quất phạt phạt quá trời luôn rồi đại khái đây là chắc sẽ mất rất nhiều thời gian để anh em à, làm xong cái này sau đó mới nạp ra có hút chân không luôn anh Nhật hút chân không mới được hả à hút chân không rồi nữa rồi đại khái mình tạm thời kết thúc cái phần 1 ở đây đi chút xíu mà mấy anh em mới làm xong quá chắc giờ là mất mấy tiếng đồng hồ á xong mới bắt đầu mới làm cái à, video để coi cái thành quả anh em làm thì đi ráp thì nó hơi xa cái này ráp ở đâu là anh Nhật quận 7 hả nhà bè hả không đúng rồi quận 7 nhà bè ráp trên nhà bè dạ xa luôn rồi nha cho đại gia ráp cho đại gia <laughs> rồi kết thúc video phần 1 ở đây chút xíu mình sẽ làm cái phần 2 cho quý vị đang đấu điện chung chạy đề đây nè à cho quý vị coi cho dễ ha kích vô cái xíu giọt